tham khảo và lựa chọn thì ờ, đầu tiên ở bếp số 1 <clears throat> đây bếp số 1 thì đây là bếp hiệu Paloma bếp này có model là IC 330SB bếp số 1 này có giá là 1,6 triệu đây là bếp uh, mặt chán mang đây chống xước và chống chày tiếp theo là bếp số 2 giá uh, bếp hiệu Paloma model bếp là IC 330SB bếp này có ờ, công tắc rang chiên thoải mái đây bếp số 2 giá là 1,9 triệu mặt trắng men tiếp theo là bếp số 3 hiệu bếp là Rinnai bếp của model là KG560L bếp số 3 này cũng có tính năng ờ, có cái công tắc là rang chiên thoải mái đây thì ờ, cái dòng mà có công tắc rang chiên thoải mái này đó, chỉ đặc biệt duy nhất của hàng bên chúng tôi là có thôi hiện đang phân phối thôi hiện hiện tại trên thị trường á, vẫn chưa có cửa hàng nào có đâu thì bếp số 3 này có giá là 2 triệu đây tiếp theo là bếp số 4 <coughs> thì bếp là Rinnai bếp có model là VH56BL bếp số 4 này nó có giá là 1,7 triệu đây mặt tráng men chống xước và chống chày tiếp theo là bếp số 5 thì bếp là Paloma <coughs> model là IC 330SB bếp số 5 này có giá là 2 triệu đây bếp này cũng có công tắc uh, chế độ rang chiên thoải mái đây giúp các bạn có thể rang chiên thoải mái mà không sợ sợ bị tắt lửa đây <coughs> tiếp theo là bếp số 6 đây hiệu bếp là Rinnai bếp có model là KGE31NSBL bếp số 6 này có giá là 1,6 triệu mặt trắng men chống xước và chống chày bếp số 7 hiệu bếp là Rinnai bếp uh, model là NTE56CL đây đây là công tắc uh, rang chiên thoải mái bên cửa hàng của chúng tôi đây với công tắc này giúp các bạn có thể rang chiên thoải mái mà không lo bị tắt lửa luôn các bạn bật qua bên tay trái này chính là mở công tắc và bật bên phải chính là là, là tắt đây đây bếp số 7 có giá là 2 triệu mặt trắng men chống xước và chống chày đây các bạn xem và tham khảo mà ưng ờ, bếp nào các bạn chỉ việc ờ, nhắn tin qua số điện thoại của cửa hàng chúng tôi á là có mã số bếp này sẽ có nhân viên gửi hình chi tiết để mà tư vấn cho các bạn <clears throat> tiếp theo là bếp số 8 hiệu bếp là Paloma model là IC800B bếp số 8 này có giá là 2,2 triệu tiếp theo là bếp số 9 hiệu Paloma model là IC N86BL bếp số 9 này có giá là 2,6 triệu đây <clears throat> ở phía trên là bếp số 10 hiệu bếp là Rinnai đây model là RT660GFTS bếp số 10 này có giá là 2,6 triệu bếp số 11 cũng có giá là 2,6 triệu đây <clears throat> hiệu là Paloma <clears throat> model là BA N39B bếp số 11 giá 2,6 triệu mặt trắng men chống xước và chống chày bếp số 13 có giá là 2,4 triệu hiệu bếp là Rinnai <clears throat> model bếp là KGE M660 FTS thì bếp này nó có rất nhiều cái tích hợp được nhiều cái chơi chức năng đây đây là chức năng rang xào này chọn nhiệt độ chiên nè bên đây là nấu nước sôi nấu cơm và nấu cháo đây đây là tính năng nấu cơm chín cháo chín thì bếp nó sẽ tự động khóa ra bếp số 13 giá 2,4 triệu Tiếp theo là bếp số 14 hiệu Paloma, model là IC800B. Bếp số 14 này có giá là 1,6 triệu đây. Mặt men, chống xước và chống chày. Ở phía trên là bếp số 15, giá cũng là giá 2,4 triệu. Hiệu bếp là Paloma, model là BA39B. Đây. Đây là những cái dòng bếp nút nhấn này. Tôi vừa mới giới thiệu đây. Ở cái bên đây là bếp nút xoay. Tiếp theo bên đây là bếp uh, ờ, mặt kính cường lực chịu nhiệt rất là tốt bếp hiệu Rinnai model là RTS 61 AWG 10RN đây là bếp uh, full inox full chức năng bếp số 15 giá là 8 triệu đây full chức năng đây hẹn giờ bếp nấu đây nấu cơm và nấu cháo rang xào đồ khô nấu nước sôi và hâm chọn nhiệt độ chiên và tính năng nướng tự động đây thì với cái dòng bếp ờ, này á các bạn lưu ý á, là chúng ta phải có đặt nồi lên bếp thì ờ, lửa nó mới thì bếp nó mới cho cháy lửa được đây đối với dòng bếp này các bạn phải đặt phải đặt phải đặt nồi lên thì ờ, lửa mới cháy được ở phía trên bếp số 16 đây giá 4 triệu hiệu Rinnai model là S650 VGAS bếp cũng là bếp mặt kính còn lực full inox full chức năng đây full chức năng đây chọn nhiệt độ chiên đây hẹn giờ cả hai bếp nấu cùng lúc rang xào đồ khô nấu nước sôi và nướng tự động đây tiếp theo bếp số 17 giá 4 triệu đây là hiệu Tokyo thì Tokyo ga này á <clears throat> nó chỉ là một cái nhà phân phối ga thôi nó không phải là nhà phân phối bếp ga <clears throat> thì nó sẽ có những con bếp á, của những cái nhãn hàng như là Rinnai, Paloma hoặc là Haman để về mà tặng cho khách hàng hoặc là bán lại thì đây là một cái dòng bếp của Haman đây đây đây là cái model của nó đây LW2251AL đây đây cũng là bếp ờ, mặt kính cường lực full chức năng đây hẹn giờ cả hai bếp nấu chọn nhiệt độ chiên nấu nước sôi hâm rang xào đồ khô nấu cơm nấu cháo đây và nướng tự động bếp số 17 giá 4 triệu <coughs> phía trên là bếp số 18 hiệu uh, Rinnai model là RTAS66VCTSB bếp này cũng là mặt kính còn lực đây full inox và full chức năng bếp số 18 giá 4,8 triệu đây full chức năng đây bếp số 19 hiệu Tokyo Ga thì đây là một con bếp của ờ, Rinnai thì con bếp số 19 này á nó là cái con bếp giống với lại con bếp số 15 đây đây hai con bếp này là chung một kiểu đây của Rinnai đây thì con 19 này nó cũng có giá là 8 triệu full chức năng đây full chức năng mặt kính cường lực full inox và full chức năng phụ kiện là full inox <coughs> tiếp theo là bếp số 20 giá 4,8 triệu hiệu bếp là Rinnai model là S660 VGAS đây mặt kính cường lực đây full inox và full chức năng thì khi mà các bạn mua bếp ở bên cửa hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng một gói quà tặng ở đây đó là một cái bộ pin sạc để cho các bạn có thể sử dụng nó tiện lợi hơn đây tiếp theo <clears throat> đây là một cái dòng bếp từ đây đây là bếp từ hiệu ờ, Toshiba đây giá là 3,5 triệu bếp số 21 thì mà các bạn nào mà thích mà có nhu cầu muốn các bạn muốn nấu nhanh á thì các bạn nên sử dụng bếp từ này nhưng mà cái loại bếp từ này á nó chỉ thích hợp để mà các bạn ờ, nấu những món nước thôi như là canh hoặc là lẩu thôi còn nếu mà các bạn chỉ biết những món ờ, chiên hoặc là xào á, thì nó sẽ không ngon bằng ờ, bếp ga được đây bếp số bếp từ số 21 giá 3,5 triệu ở phía trên bếp số 22 đây là bếp trưng hàng trưng bày đây giá 8 triệu hiệu Haman hàng trưng bày giá 8 triệu đây là cái hàng trưng bày nha các bạn đây là một cái bếp ga âm đây bếp ga âm nó có cả ba bếp đây hàng trưng bày có nghĩa đây là cái hàng chưa qua sử dụng luôn hàng còn mới 100% luôn số 22 giá 8 triệu thì hầu hết là những cái dòng bếp ga của Nhật đó nó đều sẽ thiết kế có lò nướng đây các bạn nhìn thấy đây bếp nào cũng đều có lò nướng đây nó rất là tiện lợi cho bạn hơi, hơi sử dụng cũng như là vệ sinh thì ờ, tôi vừa quảng cáo những con bếp ờ, một số bếp bên cửa hàng của chúng tôi á các bạn xem mà thấy ờ, ưng ý mẫu nào á thì các bạn có thể liên hệ cái mã số bếp này cho nhân viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ hình ảnh chi tiết để mà tư vấn cho các bạn thì tiếp theo tôi sẽ đến với con bếp chính của cái video này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 đây là ngoài thất phía bên ngoài của bếp thì những lỗ lớn phía sau này á, và phía bên dưới bếp á, nhân viên ở bên cửa hàng chúng tôi á, họ sẽ bọc lưới để che chắn lại để phòng chống trường hợp là chuột nó sẽ vào bên trong và nó sẽ cắn phá dây điện của chúng ta nên các bạn sẽ có thể yên tâm về vấn đề đấy khi mà các bạn biết vào cửa hàng chúng tôi nó sẽ rất là an toàn thì biết được thiết kế ở đây nó có lò nướng đây rất là tiện lợi cho các bạn có thể sử dụng cũng như là chúng ta có thể vệ sinh rất là dễ dàng đây các bạn sẽ không mất nhiều thời gian và công sức để mà đốt lửa than nó rất là tiện lợi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 2.8 đi và bên phải là 2.9 nha thì nó sẽ tùy vào cái vị trí của quay cảm biến á nó tiếp xúc lại đến nồi á mà nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau thì ờ, để mà khắc phục cái vấn đề về pin á khi mà các bạn biết ở cái hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm ở đây á là một cục nguồn 3V đây là cục nguồn 3V thì với cục nguồn 3V này á các bạn có thể ghim vào điện và ghim vào trực tiếp cái dây chờ luôn sẵn không biết đây để mà sử dụng luôn mà không cần đến pin đây biết nó đã khóa ga sau tính năng nước cạn ngồi đấy đây biết nó khóa ga công tắc vẫn mở bình thường thì ở cái uh, <coughs> tính năng ở cái cảm biến này á thì ờ, nhà sản xuất đó, họ thiết lập đó, là nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp nó sẽ tự động khóa ga thì đối với những cái bạn á <clears throat> mà chúng ta hay chế biến những món rang chiên á rang hoặc chiên á thì chúng ta sẽ cần đến nhiệt độ cao thì khi mà cái nhiệt độ cao thì nó sẽ vượt quá 250 độ thì bếp nó sẽ khóa ra lại nhiều khi nó rất là rất là bất tiện các bạn uh, chế biến những món rang chiên á thì nhà sản xuất á, họ cũng có thiết kế một cái ờ, chế độ rang ở đây đây là chế độ rang của nhà thiết kế đây các bạn ấn và giữ khoảng từ 3 đến 5 giây đây cái đèn sáng đỏ như thế này thì khi mà các bạn kích hoạt tính năng này lên á quay cảm biến này á nó sẽ chuyển nhiệt độ từ hai trăm rưỡi lên đến 300 độ thì nó sẽ kéo dài cái thời gian rang chiên của chúng ta thêm được một chút nữa nhưng mà sẽ cũng không được bao lâu đâu chỉ thêm một chút thôi thì nó còn sẽ khóa ra lại nên là để khắc phục cái vấn đề đó bên cửa hàng chúng tôi á có đặc biệt thiết kế một cái công tắc rang chiên giúp các bạn có thể rang chiên thoải mái mà không lo tắt lửa thì cái ờ, công tắc này á hiện tại á chỉ có bên cửa hàng chúng tôi á độc quyền phân phối thôi hiện tại trên thị trường á, vẫn chưa có cửa hàng nào có đâu thì nếu mà các bạn có, nhu cầu muốn lắp đặt cái công tắc đó thì các bạn có thể liên hệ với cửa hàng chúng tôi để được lắp đặt đây, đây là nguồn 3V đây tôi sẽ ghim vào cho các bạn thử thử cho các bạn xem đây đây tôi lấy pin ra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 thì đối với cái dòng bếp ga Nhật này á khi mà các bạn sử dụng á nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam lý do là không đối với cái dòng bếp ga Nhật này á thì nó sẽ có rất là nhiều cái ưu điểm thì thứ nhất đây là cái dòng bếp nó được xuất xứ từ Nhật thì các bạn cũng biết những mặt hàng của Nhật từ xưa đến nay á, sử dụng nó đều rất là bền thì cái bếp ga Nhật này á, nó cũng không ngoại lệ nó sử dụng cực kỳ là bền luôn và cái thứ hai á, nó rất là tiết kiệm ga thì theo khảo sát thực tế á, nhiều khách hàng á, họ đã sử dụng bếp ga Nhật á, thì họ cũng cho biết á,